giới thiệu địa chỉ ạ lại công minh à, địa chỉ à, thành phố linh Bình phường Thanh Bình phường Thanh Bình thành phố linh Bình phố Tây Sơn 1 phố Tây Sơn 1 và à, sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với một quy trình là hướng dẫn trồng hoa trồng mới vào à, trồng cây vào hoa trồng mới và đồng thời là hướng dẫn bón phân silic cho các cây công trình cây bóng mát Vâng. Xin chào chị nhá. Vâng, à, vâng sau đây thì mời à, các bạn chúng ta đến với một quy trình trồng. Thì đối với những cây cây cảnh như thế này mà chúng ta trồng vào một cái trồng mới như thế kia và để ứng dụng cho các nhà vườn trồng cho nó nhanh, hiệu quả cao, chất lượng tốt và cây nhanh rất dễ mới cũng như là à, sinh trưởng phát triển tốt và đồng thời là hoa sẽ nở rộ và rực rỡ thì các bạn đến với một quy trình Ờ, là bón trộn phân Sinic Tân Vãn Bắc Giang kết hợp với à, phân trồng hoa mục và sơ dừa đã ủ sẵn thì à, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn làm với những cái cây hoa cây cảnh như thế này thì mình sẽ bón cái cái phân Sinic Tân Vãn Bắc Giang bón trộn đều vào trong đất và mỗi một gốc này thì chúng ta cho là khoảng hai lạng trên một gốc đấy và à, sau khi mà mình đã trộn đều rồi thì mình cho đất vào bồn và mình trồng cây lên thì bây giờ mình thực hiện luôn ạ à, với cái đống đất như thế này đống đất mà đã trộn lẫn với à, phân chuồng và cọ sư dừa rồi thì mình sẽ trộn ờ, phân silic vào đây theo tỷ lệ là cứ mỗi một chậu là tương đương với hai lạng và cái đống phân này thì nó tương đương có định lượng cho đủ khoảng độ 25 cây 25 chậu đấy 25 chậu thì mình phải dùng cho hết là thôi chỉ cần 5 cân thôi là đủ rồi vâng đủ rồi đủ rồi đủ rồi đấy 25 cái cây thì tương đương là mỗi gốc hai lạng là tương đương với 5 cân bây giờ mình trộn đều lên này Tối cuốc đấy cao cao cuốc bồ bồ cái đang không à sau khi mà ta đã trộn đều phân silic à, với cái à, phân trùng hoai mục và cọ dừa như thế này rồi thì chúng ta xúc à, đất vào trong chậu xúc nót vào trong chậu một phần và sau đó thì ta trồng cây lên như thế này đấy để ta trồng cây như thế này thì ở đây thì nhà vườn trồng để nên là áp dụng trong chậu bé nhưng mà khi mà bà con về dùng ừ, trong trồng trong chậu to thì ta cũng làm cách thức làm cũng như thế này không khác nhau à, không có gì khác nhau cả ta đều ta vẫn làm như vậy và khi mà có phân di tích vào đây thì sau này cây nó sẽ ra dễ mới rất nhanh nó không bị trồi cây và nó sẽ rất đẹp bây giờ cho cô cho tôi hỏi là giả sử như cái phân này mà coi như chúng tôi trộn mà không may nó quá nhiều lượng vâng. thì lượng cây là có ảnh hưởng như không nếu mà coi như đấy quá nhiều lượng lượng nó có thoát chết không vâng. và trường hợp coi như không may nó có sự cố thì xử lý như thế nào cho nó thích hợp à. hai nữa là cái việc coi như là trộn bằng cái đất mà coi nó bị mưa bết như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến vấn đề coi như cái cái cái vấn đề hấp thụ phân không? vâng và... cảm ơn ờ, anh có một câu hỏi có hai câu hỏi rất là hay câu hỏi này sẽ trùng với câu hỏi của ờ, rất nhiều người dân vâng. thì ờ, câu hỏi ờ, thứ nhất là bón nếu bón quá liều thì có sao không vâng. thì nếu mà bón quá liều thì cây nó sẽ nó không bị chết vâng. nhưng nó nó hơi hơi có vẻ như vàng vàng đói đói vâng. thì cái biện pháp ở đây là bà con sẽ dùng nước để tưới vâng. nhiều vào cho nó để nó xả bớt đi hai là mình có thể bổ sung thêm một chút NPK vâng. cho nó ví dụ như mỗi một gốc này thì sau này cây nó bén dễ rồi thì mình có thể cho nó khoảng độ ờ, tầm độ khoảng một lắm vâng. là một đến hai lắm NPK vàng thì cây hoàn toàn là không bị chết không bị làm sao cả đấy là ờ, đấy là câu hỏi thứ nhất câu vâng. hỏi thứ hai là với cái đất mà nó bị uh, bết như thế này đấy với những cái cục đất nó bết như thế này thì bà con sợ rằng là trồng lên sau này nó bị chặt gốc đúng rồi nó bị chặt chặt rễ đúng không chặt rễ chặt chặt gốc chặt rễ nó khó nó ngạt rễ nó khó nó ngạt rễ nó khó lên vâng. và mình chăm mãi cũng không tốt được vâng thì câu hỏi này rất hay thì ờ, thưa với bà con là phân xin đức ngoài những việc mà cung cấp dinh dưỡng cho cây wow. Vâng. ra thì nó còn làm tơi lới giúp đất tăng độ phì nhiêu giảm độ bạc màu bởi vậy mà thế giới người ta khuyến cáo người nông dân nên dùng phân xin đức để cải tạo nguồn đất đấy um, điều này sẽ được chứng minh sau đây là sau đây mà khi mà mình uh, khi mà mình ví dụ đánh từ cái chậu này sang một cái chậu khác wow. Vâng. thì cái đất trên cái thì cái đất ở trong chậu này nó sẽ tơi như cát vâng. và đất ví dụ khi mà mình trồng này mà mình tận dụng những cái nguồn đất ví dụ đất sét đất vỡ cua đất xấu vâng. chẳng hạn đất không tốt thì thì mình bón cái phân này vào thì đất nó sẽ gả màu lâu và nó sẽ tơi như cát và cầm nắm đất lên đổ xuống nó tơi như cát và nó giúp cho cái rễ sinh trưởng phát triển tốt Đấy. Vì cái đặc thù ở cái vùng đất của chúng tôi mà lấy đất về để ươm làm bầu cây ấy vâng. thì thường là hay có những cái đất phù sa nó coi như là bết nó coi như là dễ dẫn tới cái việc tức là nghẹt dễ nghẹt dễ do vậy cho nên là cái cái cái nhu cầu về cái vấn đề để mà phá bung cái đấy ra nó rất là là, là quan trọng vâng đúng đấy. rồi ạ à, vâng thường các nhà vườn sau khi trồng một thời gian thì nó sẽ có một cái lớp váng ở đúng trên rồi, lớp váng trên cái trên. gốc này rồi à, thì cái lớp váng đấy là nó sẽ làm cho mình là tưới nước vào thì trôi nước tưới phân vào thì khó hấp thu Đúng rồi. mà phân mà cứ ngấm không ngấm xuống dưới mà ngấm ở trên nó nó chỉ trên bề mặt cây thôi thì nó sẽ bốc hơi lên trời thì nó lãng phí phân chính vì vậy là nhà vườn chăm sóc rất là khó nhọc và cây vẫn không phát triển được vâng. mà muốn phát triển được lúc này bà con lại đi phá váng mà phá váng thì sợ là chặt vào dễ phải không ạ đúng rồi đấy rất là nguy hiểm thì một cái bí quyết cho bà con là dùng cái phân này là chống phá váng vâng. chống váng ở trên cây chống váng ở trên cây và giúp cho cây là trợ giúp cho cái đất nay mai mình nhìn ở trên cái gốc cây kìa anh này là nó cứ xốp xốp xốp xốp đất đấy, vâng, vâng. chứ nó không lèm chặt xuống nó không bị lèm chặt và nó không bị à, chai ở trên cái quanh quanh cái gốc cây cho nên là à, đối với đất phù sa cũng như là đất mỡ cua à, đất sét mà dùng phân này thì vâng. à, ta không lo cái việc mà nó bị váng ở trên mặt đất hoặc là nó bị à, chặt chặt đất đấy chặt rễ đấy vâng. thế rồi à, không no là nó bị à, đóng cục bết tức là không tức là nó làm tơi lưới xốp đất tăng vâng. độ bình nhiêu giảm độ bằng màu đấy cái phần này nó có rất nhiều Nếu công dụng. Nhưng mà cái vấn đề coi như là tác dụng của nó như vậy là chúng tôi cũng anh rất ơi, là yên tâm bởi vì anh là... có thể sử dụng thêm cái này. Vâng. Khi mà mình sẽ tưới cái này. Đấy, mà Bởi mình à, là... cái kia nó à, mình đã có pha phía dưới rồi nhưng nếu mà để nó cẩn thận ấy là mình tưới vào cái này rồi. Vâng. tưới cái này thì khi có nước ấy thì là nó sẽ ngấm vào vào trong đất thì làm rồi. Vâng. cho nó tơi sôi tơi lới xốp xốp đất ra nhanh rồi, vâng, hơn nhá rất là cảm ơn chương trình chứ bây giờ coi như là à, không riêng tôi mà rất nhiều người coi như hiện nay là đang dính mắt vào cái này mà chưa có coi như tìm ra cái giải pháp mà tháo gỡ được Vâng. Đấy, do vậy trên hôm nay có cái này là chúng tôi cũng rất là yên tâm. Vâng. vâng. Dạ. Câu hỏi này rất là hay và nó sẽ đại diện cho bà con những người trồng cây cảnh. Vâng. À, vâng nếu như mà khi trồng mà ta không mua được túi 5 cân để vâng. trộn như vừa rồi vâng. thì ta sẽ dùng cái túi 300 g này. Vâng. Ta hòa với 60 lít nước và bà con có thể nhúng bầu vào trong cái nước này sau vâng. đó mang ra trồng hoàn toàn không chết mà ngược lại nó lại kích thích ra nhiều rễ mới và giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt hơn thì tí nữa còn thời gian mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn bà con à, cách trồng đúng bầu như vậy đấy và tưới cái phân này thì bà con sẽ hỏi rằng tưới định kỳ như thế nào thì vâng. mình nên tưới là tức là ngay tại thời điểm này một là ta nhúng bầu xong ta trồng vào đây vâng. hai là ta trồng xong ta tưới và sau đó là cứ 7 ngày ta tưới một lần vâng. thì đối với cây mới trồng như thế này thì mình thực hiện à, tưới cho nó khoảng độ 4 đến 5 lần cứ 7 ngày ta tưới một lần vâng. à, với tỷ lệ là một túi hòa với 60 lít nước tưới cho vâng. cây thì um, giúp cây sẽ sinh trưởng phát triển tốt và nhanh ra nhiều rễ mới và đảm bảo là không trột cây không bị chết cây không chết 100% và giúp cây phát triển rất là mạnh cái cái này ấy, cứ bổ sung anh nào khi với những cái cây nhỏ mà cây mới trồng thì mình sử dụng cái kia là phải pha với từ 100 lít nước còn những cây mà bình thường thì mình nên sử dụng với cả là là là 60 lít nước là là được nhé cây mà nó bén dễ rồi nó tốt là nó lên rồi, rồi nó khỏe rồi thì là sẽ không biết là tôi à. pha còn lít thì là nó nếu như mà cây là mới thì nó sẽ hơi bị đặc cây con hơi đặc vâng, vâng. thì mình có thể là sử dụng là nó loãng hơn 80 100 150 cũng được vâng. nhá vâng. thế nhưng mà những cây mà uh, bình thường thì anh có thể sử dụng 60 thôi vâng. không phải không phải sử dụng đến cái mức uh, cho nhiều nước như vậy nữa cảm ơn cho hỏi đối đây là đối với những cái loại cây mới trồng còn đối với những cái cây mà đã trồng lâu này thì định kỳ chăm sóc cái phân bón silic thế nào? Vâng, câu hỏi này cũng rất hay. À, đối với những cây mà mới uh, cây trồng lâu rồi nhưng mà cái uh, lá của nó vẫn yếu và cây uh, sinh trưởng phát triển vẫn kém như này có nghĩa là dễ yếu. Thì đối với dễ yếu thì mình phải bón cũng bón cái phân silic này theo à, như là à, theo chỉ, sự chỉ đạo của công ty là khoảng 4 đến 5 nạng trên một gốc ta rắc quanh quanh tán của nó đấy ta rắc quanh tán của nó bốn đến năm nặng nó tương đương với bốn năm nắm à, đấy bốn nắm đấy đấy, đấy bạn bạn rắc đi um, bây giờ là đang thời điểm mưa thì mình cứ rắc thế này còn nếu như với thời tiết mà nắng thì sau khi một là mình có thể băm băm nhỏ cái đất ở trên này vào tẹo thế xong mình uh, rắc phân lên thì ờ, phân nó đỡ bay hơi và khi tưới thì nó không bị trôi thế còn um, nếu như mà nắng nóng quá mà bà con không muốn băm bởi vì sợ là rễ nó ra ấy, ảnh hưởng đến rễ thì mình có thể giải sau khi chưa? rắc phân xong đủ cho 4 năm nắm đi à, đủ cho. thì mình có thể là sau khi rắc cho phân thêm xong thì... nữa cho thêm đây cái Đấy. Sau khi mà rắc phân xong thì bà con có thể trải một lớp sơ dừa hoặc là một lớp chấu bên trên để bảo vệ cho cái có phân này cái trời nó... mưa thì nó cũng nó không bị bay hơi đấy và tiếp tục à, rắc những cây xung quanh đi mình có thể rắc hết cho tất cả các cây công trình đấy. từ những cây hoa cây bóng mát những cây à, con thì mình à, chỉ cho ít thôi cho độ hai ba lạng thôi đối với cây xoài đó thì nhỏ thì mình có thể cho ba lạng đối với cây xoài to này mình cho 5 lạng và đối với cây bưởi kia thì mình cũng cho nó khoảng độ ba lạng đấy. và mình sẽ bón theo định kỳ tức là khoảng 3 tháng mình bón một lần đấy à, sau khi mà mình bón cái này rồi mà cây nó ra dễ mà phát triển tốt rồi thì lúc này ta sẽ nhìn lá để ta bón ví dụ là nếu ta thấy lá mà xanh đen thì có nghĩa là cái ờ, khi mình trồng mình đã cho phân chuồng thì có nghĩa là cái lượng đạm nó đã đủ rồi thì ta không cần phải bón thêm đạm hoặc NPK nữa nhưng mà khi mà ờ, bà con nhìn thấy cái lá của nó cằn cằn có nghĩa là đói đói đói cằn xấu Ờ, tức là có phân silic vào thì nó vẫn bóng vẫn mướt nhưng mà nó hơi cằn thì mình bổ sung thêm NPK vào cho nó tức là lúc đó nó đã bén dễ rồi nó vâng. đã xanh tốt rồi thì mình bổ sung NPK theo định lượng tức là với những cây này thì mình cũng chỉ bón khoảng độ một lạng hai lạng nếu không tốt thôi thì không nên bón nhiều còn một Đấy. vấn đề nữa tôi muốn hỏi là ví dụ như cái cây mà chúng tôi làm cây công trình muốn coi như là chuyển tức là chuyển bầu là chuyển từ nơi khác về thì trước khi coi nhà cây súng bầu để mình quay ương thì có cần phải bón lót không? thì và mình cũng sẽ làm như thế này làm như thế này phương thức nó mình như cũng làm theo như cái, cái như, như ờ, cái này trồng à. cây mới vào chậu à, và à. cũng làm như vậy thế nhưng mà Đấy. mỗi một cây này với một cái dung lượng nó khoảng bao nhiêu phân thì là là vừa ừ. Đấy, thì vấn đề nó là cái quan trọng rồi chỗ với ờ, những cây to như thế này thì mình cứ định lượng là khoảng 5 nặng một gốc này với những cây nhỏ thế kia là khoảng ba bốn nặng một gốc này vâng đấy thế, thế và còn... khi đi trồng cho người ta thì coi như là ví dụ như bây giờ khách có nhu cầu à. mình đánh cây này đưa cây này đi trồng thì dưới cái hố đó có cần phải chăm bón coi là cái loại phân này không phải bón bao nhiêu thì là cho nó thích hợp vâng thì ờ, cây mới trồng thì mình cũng bón theo định lượng như vừa rồi vâng. nhưng mình rắc phân xong thì mình nấp một nấp đất lên sau đó mình trồng lên trên đấy thì cây nó không bị trồi cây và nó nhanh ra dễ và nó không bị uh, nó nó làm cho cái ờ, dễ sinh trưởng và triển tốt vâng đấy vâng, và nó không bị uh, vàng lá hẹp dễ. vâng nó không bị những cái bệnh rất là cảm ơn chương trình vâng, vâng đấy thì um, mình uh, mời cả nhà ta tiến nuôi lên đây ạ đối với những cây như này là cây sim nhỉ vâng cây cây sim cây sim cây sim vâng thì ta cũng bón cho nó khoảng độ một uh, một hai lắm ở đấy hai lắm nhỏ thôi một lạng một lạng một lạng đấy một lạng ờ, một lắm hoặc là đây là tương đương đây là đây là số lượng tương đương với một lạng ờ. một trăm gram đấy rắc xung quanh đấy. chúng ta sẽ rắc đều à. vào các vành của của, của thành trọng Vậy ờ, cho tôi xin hỏi là coi như là nếu như cái bầu như thế này mà rắc coi như là 100 g hoặc là không may coi như là lỡ tay coi như nó nặng hơn vâng. thì nó có bị sót không ạ? Vâng. Ờ, mình có rắc ừ, ví dụ ờ, chúng tôi chỉ đạo là với cây ờ, nhỏ như này, cây sim như này thì ta rắc một lạng trên một gốc. Nhưng mà nếu lỡ tay mình rắc ba lạng thì có sao không thì cái việc rắc ba lạng và một lạng nó không ảnh hưởng gì. Vâng. Mà ừ, bởi vì chúng tôi muốn tiết kiệm phân cho công trình cho vâng. nên là mình bón một lượng vừa đủ. Còn mình bón dư lên một chút thì cũng không sao chỉ sợ nhất là đối với cây này mà mình bón tới khoảng 7 lạng một cân thì nó thừa nó dư vâng. thừa thì khi mà dư thừa thì bà con tưới nước để rửa trôi đi rửa trôi để cho nó trôi bớt cái phân đi bởi vì à, đối với con người thì cho dù là thuốc bổ của con người mà dùng quá liều thì cũng gây ảnh hưởng tới tính mạng vâng con người cho vâng. nên đối với phân bón thì bà con nên dùng đúng liệu trình thì nó sẽ hiệu quả hơn đối với cây hoa giấy này vườn của ờ, mình là nó xanh đẹp lắm bắt mắt và hoa ví dụ như là bón vào hoa nhài thì hoa nhài nó sẽ to to hơn hoa dày hơn ờ, nó nở đồng loạt hoa dày hơn cánh nó dày hơn hoa tươi hơn và thơm thơm nực hơn nữa đấy nó sẽ rất là thơm đấy, và cây nó sẽ không bị cái tình trạng vàng vàng xấu xấu như này đâu rồi. Vâng. À, mình có thể bón ở bên này à, đối với cây khế à, cổ này thì mình có thể là cho đối với cây này thì mình chỉ cho khoảng độ 7 lạng đúng một cân thôi đối với cây khế to này bởi vì thứ nhất là xung quanh là nó có những cây nhỏ này hai là cây này nó rất là nhiều nhánh thì mình có thể rắc 7 à, lạng đến một cân trên một gốc và với những cái cây như thế này thì nhìn ở đây là chúng tôi thấy rằng là à, nó cũng tương đối được thì mời các bạn chúng ta đến với một quy trình là bón phân xịt cho dừa tại thời điểm này à, tại, tại thời điểm mà dừa đang chuẩn bị ra hoa Đấy. thì đối với cái dừa này thì à, bà con nên bón một cân trên một gốc Đấy. và bón càng sớm càng tốt và sau đó ta sẽ bón định kỳ à, trong từ nay đến lúc thu hoạch thì ta sẽ bón cho nó khoảng độ uh, ờ, 1 đến hai lần nữa Đấy. bây giờ bón một lần và sau đó thì độ một tháng sau mình lại bón thêm một lần nữa và cứ mỗi tháng mình bón một lần đây là dừa mã lai à. đây là giống dừa mã lai giống dừa mã lai à. cái giống dừa này thì ưu điểm của nó là gì ưu điểm nó khỏe mạnh và năng suất cao năng suất cao cái quả của nó sau này nó sẽ màu gì và nó có ngọt không quả sau này là màu đỏ giống dừa xiêm mình nhé hả vâng giống dừa xiêm biến chè đấy ạ à. dừa xiêm lửa dừa xiêm lửa cân nhưng mà giống của Malai vâng giống của Malai nhưng vẫn đặt kính của nó cho nó đủ một cân rất khỏe mà vâng. và mình là, là ít sâu hành và đồng thời coi như là nó cho năng suất rất là cao chất lượng tốt vâng. đây là những cái cái chanh này thì ở trong chậu này thì mình cũng thể là ờ, cũng cho vâng. cũng cho nó một hai lạng mà thì, uh, những cây bé thì cho một lạng cây to thì cho nó hai lạng nhá đúng rồi đây là dây giống này là giống chanh tứ quý chanh này chanh cái quý mà giống chanh này coi tôi mới đưa về vâng. à. mà cái giống chanh là của nó tức là cái chanh này chính xác nếu như nói là của mỹ vâng. chứ không phải là chanh của việt nam gốc thế à? và vâng. cái này là mỹ coi như cái này là ở California gì thế này vâng. vâng, vâng cái này ăn quả vẫn tốt chứ ngon ăn quả cực tốt mà coi như là mọng nước à, quả mỏng vâng. thơm thơm mà ít hạt à. À. À. Đây, nhìn cái quả nó dáng cũng rất là đẹp này dáng vâng, à, chuẩn đây là coi vâng. như là mới đứt hết các bộ rễ của nó thành thử nó chưa được cái, vâng, cái... Yeah, nó chưa được hồi phục hẳn vâng. vâng chưa được hồi phục hết mà cái quả của nó rất là to mà coi nắm nước vâng. vâng cái rễ của nó này là đang hiện nay yếu. là coi như là thị trường rất chuộng cái loại chanh này à thế à vâng, vâng. cái ờ, lòng của nó là vàng như là hơi vàng vàng à hơi vàng vàng, vâng. vâng. Vâng, phân bón Silic thì rắc cho bất kỳ một cây gì cũng cho sai hoa đậu quả à, Mẫu mã đẹp và cây sinh trưởng phát triển tốt mà nhàn công chăm sóc Tức là đỡ công chăm sóc cho bà con Và giảm sâu bệnh là từ 7 đến 80% à, Trên các loại sâu như là vẽ bùa này Hạn chế những cái vẽ, vẽ bùa này, sương mai này, tám tư này Rồi à, à, những cái nhện muội à, cũng như là những cái sâu đục thân Nó hạn chế được 7 đến 80% và nó còn làm cho cây sinh trưởng phát triển tốt như là sai hoa đậu quả mà chúng ta không cần dùng kích thích và vẫn cho tỷ lệ sai hoa đậu quả gấp từ 1,5 cho đến 3 lần so với dùng phân bón thông thường cho những dòng cây quả đấy và trên vườn này thì cây gì cũng có thể bón được à, các bác có thể bón cho tất cả các loại từ mít cho đến nhót rồi cho đến na thái và đến ổi rồi ờ, bưởi rồi ờ, táo nhãn vân vân cho tất cả các dòng cây và phân bón này là một dòng phân bón thông minh bón giai đoạn nào là tốt giai đoạn đó giai đoạn này thì nó giúp cây sinh trưởng phát triển tốt nhưng mà sau khi ra hoa bón trước khi ra hoa thì nó sẽ sai hoa đậu quả sau khi mà đậu quả rồi thì mình bón vào thì nó sẽ tạo cái dáng cân chuẩn cho mẫu mã đẹp cho nhanh lớn và đặc biệt là cho được thu trước vụ khoảng độ từ nửa tháng cho đến à, à, khoảng 20 ngày cho bà con Đấy. thì um,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 lại công minh ờ, nhà vườn công minh ở khu vực phường Thanh Bình của thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và chúng tôi cũng rất, cũng rất mong và có sự đón nhận của các bạn đến với nhà vườn nhà vườn chúng tôi và rất rất mong và mời các bạn đến chơi tham quan và ủng hộ cho nhà vườn chúng tôi. Bạn có thể cho số biết số điện thoại uh, của nhà vườn ạ. là liên hệ và đến số điện thoại 0977 678 555 nhà vườn Công Minh, thành phố Ninh Bình. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà vườn à, kính chúc nhà vườn có những cái à, giao lưu giữa khách hàng có cái à, doanh số cao nhất và lần sau chúng tôi quay trở lại đây thì chúng tôi mong muốn là được nhìn thấy những vườn hoa rực rỡ cây trái sung xuê và mình à, có cái à, lợi nhuận à, cao và một lần nữa thì ta xin rất là chào. xin cảm ơn chương trình. Dạ, xin chào. Dạ. Mọi người đều được